đây là một cái tấm vải lụa màu trắng nhìn rất là ghê rợn không hiểu là một cái dấu vết gì luôn nhìn rất là ghê rợn luôn hay là hai wow. con mắt của cái gì rất là nhiều đồ luôn TPL rất là vui sướng khi gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TPL Thì trong những chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn bỏ hoang Thì tình cờ trên đường đi TPL đã phát hiện ra một căn nhà bỏ hoang Ở phía bên dọc đường Mặt tiền luôn nha mọi người thì bên ngoài nhìn vô rất là bí ẩn kỳ bí không biết bên trong nó có những cái phát hiện gì bên trong hay không thì à, mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành hết video này với TBL nha Bây giờ chúng ta sẽ à, đi sang căn nhà và khám phá nha mọi người xem à, có những cái phát hiện kỳ bí gì bên trong hay không một căn nhà mặt tiền nghe một số người dân ở đây cho biết rằng ngôi nhà này là của ờ, một bà lão và không hiểu vì sao lại bỏ hoang như thế này luôn mọi người phía trước có những cái bộ cái này cái gì không biết tủ gì á à, mọi người bên phía bên này là có một cái cái bi để đựng cái gì á đựng nước đựng gì á không biết nữa và căn nhà đã trám cửa sổ nè mọi người trám cửa sổ căn nhà này lúc trước được uh, ton lợp ton và không hiểu vì sao phía trên đây nó có những cái vết giống như là vết cháy nha mọi người và để xem có phát hiện gì kỳ lạ trong ngôi nhà này hay không nha mọi người không hiểu vì sao mà những cái đau đủ lại vung vãi khắp nơi ôi ở đây người ta có một cái wow còn rất là nhiều đồ luôn nhưng mà cửa nẻo thì đã lấy hết rồi nha mọi người những cái gì trên đây là đã bị dở nát hết rồi nha ton rồi dở hết rồi đây mọi người cái cây nè trong cái cây này nó có cái cái lỗ gì á mọi người chỗ này nè không cái lỗ wow. rất là nhiều đồ luôn mà những cái thứ này là gì để xem thử nha Ồ. Oh. đây là những cái cánh cửa nè mọi người cánh cửa cái cánh cửa này giống cái cánh cửa của két sắt đó ha mà không phải luôn có thể đây là một cái cánh cửa của một cái tủ đúng rồi phía xung quanh đây là tivi thấy tủ ờ, đồ để tủ mà dán ép rất là nhiều luôn và đây là một cái đồng hồ hư nè mọi người một cái đồng hồ hư và đây là một cái dĩa để trên trang thờ mọi người đây nữa rất là nhiều những cái vật dụng để trên trang thờ và không được sử dụng nữa thì bước xuống đây đây mọi người cái lư hương cũng đã vỡ nát và hương thì bạc màu vì mưa gió bên đây là những cái à, đồ để ly nước nè ly nước để cúng còn đây thì mảnh kính vỡ có rất nhiều là mảnh kính vỡ luôn nha cả nhà đó bên kia là một chiếc bàn một chiếc bàn có hình dáng giống như là chiếc ghế tình yêu của mọi người nhưng mà không phải nha đó là một chiếc đó là một chiếc bàn chiếc bàn nè mọi người chiếc bàn có kiến nè ha kiến nè chứng tỏ đây là một chiếc bàn nhưng mà sao ở dưới đây nó làm xốp À, mềm giống như là chiếc ghế tình yêu đúng là căn nhà có chứa chiếc bàn hình dạng giống như chiếc ghế tình yêu là đây và wow. mọi người cẩn thận nha đi đạp miễn rất là mệt luôn á ở đây là một cái cái cuốn sách hay cái cuốn gì đó. mà ướt hết rồi à? chắc không có còn đọc được chữ bên trong đâu tiếp theo là phát hiện tiếp theo là một cái cái con gấu bông mọi người nè trời mưa ẩm ướt rất là nhiều luôn nên nó ướt hết à. còn bên kia là một cái tấm cái tấm gì này tấm gì không biết mọi người thấy không biết bên này thì phải bước vào bên này mới thấy đi đường vòng vào đây đây là con gấu nè mọi người con gấu bông nè Ừ. ngay chỗ tay luôn còn đây là cái tấm à, cầu siêu à vậy là gia chủ này đã mất rồi mọi người ơi cầu siêu gia chủ cầu siêu hương linh Đỗ bà tâm hương linh Đỗ bà tâm đây là mọi người cầu siêu hương linh đổ bò tâm sinh năm 1955 66 tuổi ha mọi người vậy là gia chủ ở đây đã mất không biết là có con cháu hay là ai kế thừa hay không mà lại bỏ hôn như thế này lấy rất là hết gỗ luôn nha mọi người khu này là lấy hết gỗ luôn không còn cái gì luôn đây là một cái số hoặc dụng đồ chơi trẻ em nè siêu nhân nè xe ô tô và pin điều đó chứng tỏ ở đây lúc trước có trẻ có trĩ nha mọi người đây có thể đây là những cái dấu uh, tích đây, em bé đã vẽ lên tường nè mọi người Đó, vẽ lên tường chỉ là gia chủ ở đây đã qua đời á mọi người không hiểu là có con cháu kế thừa hay không mà lại bỏ hoang và nhiều cái kỳ lạ giống như là TB eu thấy là chỗ này cũng đã bị lắp nè bít nè bít và ở phía chỗ này cũng bít cái cửa sổ luôn hai cửa sổ bít luôn dưới đây thì cái dấu vết này giống dấu vết cháy quá cũng không hiểu là một cái dấu vết gì luôn nhìn rất là ghê rợn luôn hay là hai con mắt của cái gì nhìn ghê quá ớn lạnh mọi người dấu đốt dấu đốt mọi người đúng như TVL nói dấu đốt có dấu cháy không hiểu là đốt cái gì mọi người vải trắng nè à, dấu đốt nè dấu tích của sự đốt trong này đây là tấm nệm bị cháy nè đó tấm đệm bị cháy đó mọi người có nghĩa đây là một cái phòng của cụ cụ tắm không biết trên đây có để một cái cây với cái vai trò gì trên đây còn cọng dây này thì có lẽ là cọng dây để mắc mùng nha mọi người cái đinh và cọng dây để mắc mùng phía đây mọi người hãy cùng đồng hành với TBL ra phía tiếp căn phòng tiếp theo nha sao bước ra đây tự nhiên cảm giác nó có một cái gì đó lạnh người mọi người phía ngoài kia không có nhưng mà sao vô đây cảm giác là có nha mọi người tiếng Việt 2 thì có thể ở đây sẽ có những cái đứa trẻ và cái này là cái gì cái này là cái gì phát hiện đây là cái gì mọi người đây là cái gì mọi người hãy cho TPL một cái lời giải thích và một cái câu trả lời cái này là cái gì nha mọi người dưới phần bình luận nha TPL cũng không biết là cái này là để làm cái gì luôn á ok tiếp tục chúng ta sẽ bước vào bên trong cái căn phòng này chắc đây là ngôi nhà vệ sinh đó mọi người có labo nè bồn cầu và một tấm kính nha mọi người đây một tấm kính thì theo cái à, phong thủy khi à, gặp một cái tấm kính ở trong nhà hoang thì chúng ta không nên nhìn vào trong đó vì có cái lực âm rất là mạnh luôn không nên không tốt đây có những cái à, lỗ để thông gió ra bên ngoài TV em nghĩ đây là khu vực bếp nhà vệ sinh gần khu vực bếp sao thấy nó sai sai ấy mọi người cái phong thủy mà cái nhà vệ sinh là nước mà đối đầu với lại lửa thì cái phong thủy này là theo TBEO được biết là nó không có đúng nước gần lửa nhà vệ sinh nhà tắm gần khu vực bếp mà bếp đặt về hướng hướng bắc thì phải hướng này là hướng bắc đây luôn mọi người sao có dấu vết của sự đốt cháy khắp mọi nơi á mọi người sách vỏ rồi đồ đạc thậm chí những cây chậu này cũng phải được bị đốt cháy luôn rồi TBL sẽ cùng mọi người tiến vào căn phòng tiếp theo ôi căn này nó nó dài ghê mọi người phòng nó phòng luôn á cái này mà còn mái còn đồ trên đây mà không có trống á là nhìn còn sợ hơn nữa nha mọi người trời sắp mưa rồi hôm qua tivi cũng bị mắc một cơn mưa rất là đến rất là vội luôn đây đây có lẽ đây là người cháu của ờ, bà cụ đã qua đời Ô, căn nhà này đi hoài cảm giác nó dài hoài luôn mọi người trong đây cũng có một căn phòng nè và cũng ờ, không có gì ngồi những cái đống sách vở bị đốt lem nhem luốt nhuốc và phía đây lại có một phát hiện nè mọi người phát hiện một cái nệm chắc ờ, chỗ người ta ngủ á lạ ha cái này chắc mình nghĩ là nấu thêm á mọi người những nhà à, thờ nhà ngủ nhà bếp nhà vệ sinh rồi tới cái một cái nhà nữa là nhà phòng và một cái phòng ngủ nữa nếu vậy thì tính ra nhà này rất là đông luôn tại sao lại bỏ hoang nhà của bà cụ thì rất là đông luôn rất là nhiều chỗ ngủ luôn tại sao là bị bỏ hoang hay là đã bán cho một à, ai khác người ta không sử dụng nữa và đi nơi khác ở đó là sợ chó luôn ôi sợ rắn luôn mọi người Ô, bên đây lại lạ kỳ nha bên đây đã có một cái nhà vệ sinh nữa ôi ôi ôi ôi tới đây thôi nha mọi người bước vô trong không biết có sập hầm gì không biết sập hầm là mệt luôn đó ừ, bước ra bước ra ớn quá nhìn ma mị quá bên đây thì à, đồ đạc vẫn còn nha mọi người ấy ấy nhang nhang thấy mọi người xíu chút nữa bước lên rồi à. biết có, có gì không đó nhang bỏ dép ở ngoài đây còn những cái nón còn những bộ đồ đây là những cái nón những bộ đồ của người trưởng thành và wow, cái khu vực này là cái khu vực gì xây với mục đích gì cũng không hiểu luôn có thể đây là một cái kho hoặc là một cái sân phơi hả cũng không hiểu luôn cái kiến trúc kỳ lạ mời mọi người cùng TBL đi sang bên một căn phòng hồi nãy mình đã xem rồi và lướt qua toàn bộ căn nhà này có lẽ đây là một cái kiến trúc lạ kỳ nhà thờ xong tới nhà phòng ngủ xong rồi tới phòng ăn là bình thường đúng không rồi lại đến là nhà nghỉ nhà ngủ phòng ngủ á rồi lại đến là một cái căn phòng để trống mà có bỏ nệm ta cũng ngủ luôn rồi lại đến một cái khu nữa là giống như khu vệ sinh nữa tức là nhà này chấp vá xây trước xây sau xây trước rồi xây sau đây là cái khu vực máng này mọi người máng đúc đổ máng đúc đẹp quẹt phía sau cũng có thể là khi họ sống một thời gian và nhu cầu người tăng lên thì họ xây thêm và một thời gian sau thì nhu cầu đó không còn nữa thì họ đã chuyển đi nơi khác hoặc là như thế nào đó mình không biết được đây là một cái cánh cửa gỗ nha mọi người gỗ mà gỗ này chắc không có không có giá trị gì đâu cũng có in lên những cái hình của uh, chơi con nít cho em bé thì đây là một cái món đồ mà TBL thắc mắc nhất không biết là cái gì luôn cả nhà rồi thì à, video đến đây cũng dài rồi rất cảm ơn mọi người đã theo dõi đây nhang nữa mọi người nhang vuông vãi khắp mọi nơi luôn đây là một cái tấm vải lụa màu trắng nhìn rất là ghê rợn luôn dài nha mọi người ừ. thì video cũng dài rồi xin phép mọi người review kết thúc video tại đây chúc mọi người một ngày mới xem youtube thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình bye bye mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha